Và sau 3 nhiệm vụ đầu tiên mình đã làm rất là khá là tốt rồi và hiện nay hôm nay mình sẽ tới một nhiệm vụ khá là hay và khá là đặc biệt và có tên là Tubular of Thì nhiệm vụ này là hình như là các bạn phải tới giết tất cả toàn bộ những hàng khủng bố <laughs> trên một chiếc máy bay. When I was little, my safter taught me that silence was a woman's best garment. admit, I never really took her advice to heart. Airplanes have long been targeted for terrorist attacks. The mobility and the high-profile nature of the attack against random victims appeals to organizations looking to make a name for themselves. This kind of attack, if successful, can make their cause known and increase member recruitment. Tubular assaults provide very little cover and minimal escape routes. The FBI SWAT operator Ash will be deployed for this situation. Her breaching rounds enable you to aggressively seize and control lines of fire. Eliminate the terrorists. Ok và bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Kim dụ này buộc là mình phải theo một số quy trình tại vì địch nó đi rất là đúng hướng và thường là nó rất là cẩn thận Ok Mình làm nhanh cũng được sẽ đang có một thằng ngay đây thường á, là mình sẽ bắn xuyên qua chỗ này tại vì nó ngồi ở đây luôn nhưng mà mình nhiệm vụ bảo là mình liên liên qua kiểu như là nghiêng qua để bắn nó thì mình sẽ tiếp tục bắn nhanh đó bắn phải bắn làm sao cho bất ngờ nhất có thể để nó không thể nào kiểu đỡ lại được còn nếu các bạn nào bắn quá chậm nó sẽ khiến là nó bắn chạy lại các bạn rất là nhanh bây giờ mình sẽ hạ một con drone này để hù một thằng đứng ở đây Đó, sẽ có một thằng đứng ở đây nhưng mà mình sẽ đợi nó đi cái mình sẽ bắn nó liền ok ngon để mình lấy cái con này là tiết kiệm là thì thường sau đó sẽ có một thằng đứng ở đây và các bạn phải bắn một cách bất ngờ nhất để nó không thể kịp đáp trả lại các bạn còn thằng nó sẽ đi ra đây đợi kiếp kiên nhẫn là trên hết bắn làm sao cho bất ngờ nhất để nó không thể kịp đỡ lại được ok và thường là sẽ có một thêm thằng ngay đây nữa nhưng mà mình sẽ tấn công ngay đây luôn đó trong đây thường là sẽ có hai thằng bây giờ mình sẽ thả một con ờ, điều khiển nhỏ nhỏ vô để khám phá tụi này cái đã nhưng mà khoan trước khi vô mình sẽ khám phá ngay đây có một thằng nữa Ô thằng này đứng ngồi cái gì đang ngủ vậy ba đứng kẹo đang đang coi phim đứng nghiêng người vãi thật đó cầu hàng ở đây và một hàng ở đây nữa what the fuck right cứ bắn thoải mái đi em má throne của anh không phải đi chân ok và nếu mà nó ra thì càng tốt còn nếu nó không ra mình cứ ok mình sẽ bắn xuyên qua này, qua này rồi. đó một em còn nếu mà thằng này thường này thường á là sao thằng này nó sẽ đi ra nhưng mà không tùy lúc cho nên mình sẽ vô luôn rồi ngon còn hàng cuối thôi ui nhưng mà thường là bên đây nè đó tại thường cái chỗ đó nó bắn xuyên không được nếu các bạn bắn từ bên kia qua bên này cũng sẽ không chính cái thằng bên này tại vì đây có cái này thường khó đâu rất là khó phá ok rồi mình sẽ quay trở lại cái khu bên này còn năm đứa nữa nhé Ý, không mình sẽ không dùng cái này mà mình cái này smoke rồi đó một thằng rồi sẽ có một thằng ở đây thường nó sẽ không thấy mình tại vì mình thả smoke đó rồi mình thả thể thả smoke thêm phát ở đây nữa rồi thường sẽ có hai thằng cái đưa từ đây ra mình phải cẩn thận đó đó đó đó, đó. một thằng ở đây nữa đúng rồi chính xác luôn còn một em ở đây ra nữa là đẹp gái luôn thường á, là thằng này nó sẽ đi chung với thằng này nhưng mà thường nó sẽ đổi hướng lên chỗ này do mình đổi cái hướng đi á, cho nên nó sẽ đổi, đổi, đổi, đổi, đổi chỗ này I know you were there man haha cái nhiệm vụ nó khá khó có khá nhiều cách để làm nếu như mình bắn phía dưới trước và hai thằng kia không bị phát hiện hoặc không bị khói á thì hai kia sẽ ra cùng một lúc đó hoặc không á là nó sẽ đổi hướng nó đi ngược lên hướng của mình và mình phải buộc phải cẩn thận hơn khi nó bàn mình chỉ cần ngồi trong cái khung đó là ok realistic khá là dễ và bây giờ mình sẽ quay tiếp cái phần tiếp theo của tựa game Rainbow Six Siege và lần này là mình sẽ quay tiếp cái phần 5 là Code Zero tại là mình cũng chưa làm được có mấy sao nhưng mà mình làm mới được có một sao thôi giờ mình để xem lần này mình có làm được ba sao hay không Do you know what an artist and a sniper have in common? Details. Like when a touch of color is out of place. When a shadow does not match with its surroundings. Or when a shape is not where it is supposed to be. The only difference is the stakes. Mine are higher. The enemy has taken a hostage and equipped one of their members with a bomb vest. Ideally, your first bullet should neutralize the bomber. This is a cold zero situation. Glass uses an OTS-03 short sniper rifle equipped with a scope and silencer, which enables him to eliminate hostiles from long and short range. Once you secure the hostage, smoke grenades can provide visual cover as you move between the buildings and shipping containers to the extraction point. Hostage located. Move to their location and secure the. Nhìn khá là epic đấy chứ. ok và bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn và mình sẽ tập trung vào cái việc giải cứu con tin lần này ok và đây sẽ có một thằng đứng ở đó đó đang đi để mình nhắm bắn cho chúng cho chính xác có một thằng ở đây nữa headshot tại vì cái súng mà chúng ta đang được xài á đây là một cây uh, sniper rifle một cây súng nhắm bắn rất chính xác cho nên chúng ta chỉ cần uh, tiết kiệm đạn một tí là chúng ta thể giết được nó tôi nó ngay hai thằng ở đây nữa đó và một thằng núp đằng sau cái xe này nữa nhưng mà ít khi nào nó xuất hiện có thể là nó nấp đằng sau cái xe nhưng mà các bạn phải lại gần để lôi nó ra hoặc bắn dưới chân nó để lôi nó ra nhưng không sao cái đầu lúc nào cũng nhú lên đó đó các bạn chỉ cần bắn hù nó một cái là nó đứng lên ngay khá là dễ đó thường là mình sẽ ngắm mấy mé để bắn thằng này trước xong rồi mới bắn thằng kia nhưng không sao tại do mình đã xử lý hết rồi và chúng ta chỉ còn hai thằng ở đây và chúng ta chỉ cần đợi nó ra để bắn thôi đó và chúng ta còn một hàng bomber nữa nếu chúng ta may mắn chúng ta có thể bắn một phát ngay đầu luôn nhưng mà chúng ta phải kiên nhẫn là nó sẽ ra đó headshot và chúng ta vẫn chưa mất giọt máu nào khá là dễ và chúng ta sẽ quay lại cái chỗ khác thay vì chúng ta vì đường đi vào cái đường đó tại vì nó rất là đông khi mà mình vô là nó sẽ đứng cái đó và chặn đường vô các bạn và thay vì đi đường đó mình đi đi đường này hơn ok đây tới đây ngay trong căn phòng này nó sẽ có một thằng cái đứng ở đây mình biết nó đứng ở đó cho nên mình kiểu như mà mình chọi hẳn một quả bom vô luôn đó quá chuẩn luôn mấy công nhận chơi trước nhiều lúc cũng có lợi lắm ấy chứ gì đẹp trai vô coca cola <laughs> quả thật ok mình sẽ lên đây và khi bạn nhắm vào cái cửa sổ này á, nó sẽ còn thằng nó bắn bạn liền ngay lập tức nếu bạn hơn thì bạn chỉ cần bắn một phát headshot lên nó các bạn không cần phải làm gì cả đó headshot hai thằng luôn thường nếu mà bạn nào lỡ như các bạn nào không headshot được cái thằng bên kia và nó bắn bạn bạn chỉ cần đơn giản bạn núp đi các bạn chỉ cần uh, núp vô lại và các bạn qua bên này và các bạn nhắm mắt qua đây tự động nó sẽ đi qua cái điểm này và các bạn chỉ cần dễ dàng headshot nó mà thôi khá là dễ ok và chúng ta đi tiếp nhé rồi thời điểm này á nó sẽ có một thằng, uh, nó đứng ngay chính xác là vậy và thường nó không để ý mình đâu một thằng ở đây nữa nhưng mà chúng ta đánh bất ngờ đi ồ oh, thằng đó rồi ta <laughs> mình bắn xuyên <laughs> smoke vậy đâu nhiều lúc cũng phải bắn nhầm nhiều lúc lắm mới chúng. Ồ, và mình phải nhìn cả cái ờ, cái dấu chấm đỏ để mình mới thể thấy được từ nó và các bạn đừng có nghĩ là phần này là cái tường nó sẽ đục được nha hơi khó đó thường là đường tường nó sẽ không đục được đâu ok và mình sẽ cho con điều khiển vô cái đã bạn hiền của mình đây một thằng nhé Ồ, nó bắn uh, hư luôn con mình rồi Ồ, mình quên là đằng đây có một cái quả bom nữa Đó, nếu bạn đợi thường là sẽ thằng kia sẽ xuất hiện ngay đây luôn Nhưng mà nếu các bạn nào Ui Đó, vừa mới nhắc luôn Đó, chính xác là vậy Và bên đây còn một thằng nữa u u u và rất là dễ dàng các bạn dùng mechanic của tựa game Rainbow Six bắn đục tường là xong Ok và chúng ta đã dọn dẹp hết tất cả các lũ địch rồi nhé Chúng ta chỉ cần đơn giản là vào đây Lấy ờ, chút đồ đạc cái đã Và giữ cứu con tin thôi Các bạn đập ngay cửa luôn Và đu xuống đây cái đã chỗ này là cái chỗ nhanh nhất mà mình có thể phát hiện được và nó tới ngay đợi chỗ mà mình cần tới luôn đây các bạn chạy thẳng ở chỗ này nhưng mà đằng kia nó sẽ có hai thằng cho nên vấn đề đó là mình để để lại một vài quả bông bông khói để chặn tụi nó lại đó sẽ có thằng đứng ngay cái container màu xanh kia các bạn chọn bom bom lên đây đặt này xuống đó và bên đây có một thằng nữa Ồ, oh, hình mà mình vẫn còn trên 50 ờ, giọt tại cái nhiệm vụ này á là nó bảo là mình ờ, phải ít nhất cũng phải trên 50 giọt và hết sọ thằng bomber ấy kiểu đó khá là dễ và chúng ta chỉ cần đơn giản là cầm cái thằng này và chạy ra chỗ này thôi và làm dưới 7 ờ, phút hiện tại mới có 5 phút mấy à vậy là mình làm cũng khá là nhanh rồi đó đồ nhìn cái súng bự quá ồ oh, realistic khá là dễ nếu các bạn nào biết cách bắn thôi đó đó lần này mình đã làm thêm được hai cái sao nữa là trên 50 máu và dưới 7 phút quá là nhanh luôn menu đi sẽ làm tiếp cái nhiệm vụ thứ sáu tức là asset protection cái nhiệm vụ này các bạn phải bảo vệ một đứa con tinh hay gì đó qua ba cái wave của cái địch và nhiệm vụ này rất là khó bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn và mình lát mình sẽ giải thích tại sao và các bạn nên làm như thế nào để có thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách xuất sắc nhất ok bắt đầu ngay luôn know what you're wondering. What's in the canister? I could tell you, but then I'd have to kill you. <laughs> I'm only mucking about. Relax. As for what's in the canister, it's best you don't ask. asset protection is an essential skill. You need to hunker down and fortify your location from approaching hostiles in order to protect the asset. Force enemies to launch a ground assault by cutting lines of sight, eliminating their ability to target the asset from long range. Gain a tactical advantage by creating choke points and eliminate hostiles as they approach your location. A member of the SAS, Smoke, is equipped with remote gas grenades. Smoke's remote gas grenades are an effective deterrent to keep hostiles at bay. Ồ, bây giờ mình phải làm rất là nhanh Về cái nhiệm vụ này yêu cầu là các bạn phải Lúc ban đầu các bạn phải nhanh thật là nhanh để có thể dựng được những cái này Các bạn nhớ dựng reinforce ngay chỗ này nha tại vì nó rất quan trọng về sau và các bạn dùng một cái barricade ở đây địch nó sẽ hay tới chỗ này cho bạn đặt một quả bom ờ, C4 ở đây và lát mình sẽ giải thêm một quả bom gas ở đây và đóng cái chỗ này lại làm càng nhanh nhất có thể các bạn 15 giây các bạn có thể dư sức các bạn mở thêm một cái ờ, reinforce ở đây nữa để chặn nó lại và lát mình sẽ giải thích tại sao các bạn nên làm như thế này và đây là cái cái mà các bạn có thể lấy và các bạn quay trở lại đây với refill khoảng hai cái đi là lấy cái reinforce là để chặn thêm một phát nữa nó không thể nào đặt bom xuyên qua được các bạn cứ lấy hai tới hai cái không sao đâu tại địch nó cao lắm nó, nó chỉ nổ mà nổ một cái thôi ok các bạn đóng thêm đây một cái nữa các bạn chịu khó nghe tiếng chân các bạn nếu mà thằng nào có bước qua cái cửa đầu tiên là cái cửa bên này đây đó và các bạn bấm F liền thường là nó sẽ giết ờ, cả hai đứa nhưng mà để xem trong tình hình này nó giết được khoảng bao nhiêu đứa một đứa nè thường sẽ có một đứa xuất hiện nữa và một thằng đứng ở đây đặt qua mẫu bom ngay đây đó đó đấy các bạn nào nghe tiếng thịt thịt đó các bạn bấm nút đó thường là bom nó chết ngay đây rồi nè đó các bạn đặt thêm một bom ở đây nữa thường là cái chỗ mà các bạn khi mà bắn uh, cái gas grenade sẽ giết một lần hai đứa luôn nhưng mà trong tùy trường hợp nó sẽ không giết được hai đứa mà giết được một đứa các bạn chỉ cần đợi nó vô thêm một lần nữa là ok các bạn đặt thêm một cái nữa và các bạn lấy thêm cái có thể cỡ thêm hai cái nữa là ok đó quá ngon quá quá đẹp giờ mình đã cảm thấy bản thân mình giống như bắt đầu giống như ân tinh tế rồi các bạn này làm càng nhanh thì càng tốt thôi các bạn nhớ đi nếu có ai đó đó còn một thằng nữa rồi đó vô tình là nó chết luôn không nó sẽ không nổ bên đây đâu thường nó sẽ cho kích nổ chỗ này nhưng mà các bạn phải để ý đó ok ngon lành thường là nó sẽ lâu lâu nó sẽ đổi hướng đi nhưng mà không sao các bạn cứ để bom bom ở đây và một quả bom uh, gas ở đây là chắc ăn hơn nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn và các bạn để reinforce ok ngon lành luôn à, một cái cuối cùng ở đây cái khúc cuối này sẽ rất là dễ cho các bạn đó các bạn nào chỉ cần an tâm ngồi chỉ cần canh cái đống xác tụi này và nghe tiếng bước chân là ok má thanh niên gì đây is e hả làm gì bị vô tới đây luôn vậy nó và nó phá không được với chuyển sang xe chuyển sang bên đây đó và sẽ có một thằng ở đây nữa các bạn phải kiên nhẫn kiên nhẫn nó sẽ đàm lấy một cái thường á là nếu mà các bạn đợi cho nó reaching cho sẽ còn hai thằng bên đây nữa cuối cùng luôn mình đợi cho nó mở cái đã thường nếu các bạn cái hàng cái hàng mà đem cái bông nổ cái thổi ra đây nè thường á, nó nó sẽ rất là bất cẩn khi mà các bạn đó hàng kia đang chạy lên mình đợi cái đã một đứa và đứa cuối cùng là nó thôi đó thì đứa cuối cùng này các bạn có thể dễ dàng chia lùng nó ngay đây nó ngồi đằng sau cái chỗ này Ồ. ok không sao hết quá đẹp luôn à, <coughs> quá xong quá nhanh và quá gọn ba sao luôn nhé Finish the Situation Alice còn hơn 50 máu chia cho một cái smoke grenade rồi ok bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn và cái dỗ và cái nhiệm vụ mới cái tên là neutral cell thường neutral cell là những cái neutral cell là những cái quả bom min nhỏ gì đó các bạn nếu bạn lại gần nó sẽ phát nổ cho nên nhiệm vụ này khá là khó và các bạn cần buộc phải rất là cẩn thận have operational clearance to eliminate a high-value target on American soil. This group is highly trained, well-funded, and has access to military-grade ordnance. They are fanatical and have no concern for their own personal safety. They have heavily fortified the area with traps and explosives designed to destroy any trace of their organization. For this situation, IQ will be deployed. She can detect electrical signals with her red Make 3 Spectre. Ok và chúng ta làm nhiệm vụ này nếu các bạn nhiệm vụ này cũng không gọi là quá khó nhưng mà các bạn nào không đi đúng nó sẽ dễ bị phát hiện và dễ bị chết bởi tại vì nó có nhiều cái nitro cell và được đặt hầu như là khắp mọi nơi cái chỗ này và nếu các bạn chỉ cần bất cẩn một cái là bạn hệ nổ bị banh nổ banh sát luôn thì các bạn hạn chế nếu các bạn nào không cố gắng hết short những thằng nào các bạn thấy đó cũng khá là dễ và bên đây sẽ có một thằng ngay cửa sổ nữa đó bomber các bạn làm sao tránh để cho nó phát hiện tại vì mỗi lần nếu mà nó phát hiện một chuyện thì sẽ rất là khó hơn và khiến các bạn nguyên cái, cái cách mà hướng dẫn này nó sẽ trở nên công cốc hơn tại vì nó sẽ báo động toàn bộ những đứa khác và các bạn nào không thể nào biết được địa điểm của nó đâu và ngay đây sẽ có một thằng nhé các bạn spot nó trước đã thường là nó cũng đứng chỉ đúng một chỗ thôi đó quá dễ luôn rồi và chúng ta đi tiếp và chúng ta chạy một vòng ra tới đằng sau luôn nhé tại vì chúng ta không thể nào đi một cách rambo được nếu mà chứ đó là phần sâu và chúng ta giờ tìm cách một cách là lén lút hơn stealth hơn ơi bấm nhầm nút rồi đây đây là những cái nitro xe các bạn nên cẩn thận nếu các bạn lại gần những cái này quá là nhiều á nó sẽ phát nổ ngay lập tức và các bạn nào chết ngay lập tức luôn á và ngay chỗ này các bạn khoan hãy chạy các bạn bấm thả một cái con uh, ờ, <clears throat> ballot nhỏ ở đây đi cho nó chạy ra tìm spot địch cái đã chỗ này khá là khó các bạn phải cẩn thận một tí sẽ có ba thằng địch lần như bạn thấy là có hai thằng đó và bất ngờ hơn là trên đây có một thằng nữa đây đó là điều nhiều lúc mà mình chơi mình không để ý và mình xông vô nhiều lúc nếu các bạn nào chạy qua cái chỗ này nè chạy nhanh cái thằng ngay ra ngồi ở đây nó sẽ phát hiện các bạn phải cẩn thận đó nhiều lúc các bạn sẽ bắn hụt hơn những thằng cái thằng này nhưng mà không sao có thể các bạn sẽ vô bên trong nếu các bạn nào không thấy được cái thằng bên đây á thì á, các bạn chỉ cần ra đây đi nhẹ nhàng thôi và lin cái đã thì thường á các bạn nên giết thằng bên phải trước đó đục tường mình khuyên là các bạn nên đục tường thằng đó hơn là các bạn chỉ mặn hẳn vô mặt nó tại sao? lúc các bạn nhìn được nó là nó sẽ bắn bạn ngay lập tức và các bạn có thể là sẽ chết và họ mất máu rất là nhiều cho nên các bạn mình khuyên là các bạn nên bắn thẳng vô tường luôn và nếu nhiệm vụ này nó kêu là các bạn phải bắn mấy cái nitro cell thì các bạn bắn bớt vài cái cho nó hoàn thành nhiệm vụ sau vậy các bạn bạn phải làm hoàn thành cái này dưới 5 phút nữa ngoài ra cái tới đây các bạn phải cẩn thận bật cái nhiệm vụ nó đưa lên tại như đây cũng có hai ba cái nếu các bạn xong vào ngay lập tức các bạn chết ngay lập tức ok và chúng ta đã sạch sẽ chỗ này chúng ta thoải mái xong vô thôi nhưng trước lên các bạn nên lên đây trước đã như chỗ này thì không có thằng nào hết á nhưng mà khi bạn quay chỗ này sẽ có một thằng nó ngồi ngay đây ngồi ngay cửa này luôn nè các bạn phải bắn ngay lập tức đó vừa mới gặp luôn và ngay phòng trước mặt mình sẽ có một thằng nữa các bạn phải cẩn thận cho nó spot kìa đã đó spot một thằng ngay chỗ này thì ông thường là không có ai cả các bạn cẩn thận nha các bạn phải làm sao đi làm sao và vừa mới bắn được nó là bắn được liền luôn không không thể để, để chờ được ô cái này là do mình rồi nó án trước khi mà mình kịp ờ, trả lời và các bạn quay xuống đây thì chắc là mình bị mất một sao rồi và ngay đây cũng có thêm một thằng nữa các bạn nếu các bạn nào muốn chắc chắn hơn các bạn lấy cái con đó lục và lôi nó xuống đây đó lôi nó xuống đây tại vì có một thằng ngồi ngay đó nếu các bạn nào không chắc chắn thì các bạn nên spot nó trước nó sẽ đó, ờ, chuẩn hơn và tới đây nhiệm vụ nó sẽ dễ hơn nhiều Ồ. thường á, là nó sẽ có một cái ờ, cái wall ngay chỗ đó để che cho nó lại nhưng mà tùy lúc thôi nhú đầu lên đi em đó và sau đó sẽ có ba thằng chạy tới chỗ này các bạn chỉ cần kiên nhẫn đợi đó và còn một hàng cuối cùng ô oh, ha nhiệm vụ này là mình làm khá là tệ tại vì mình bó, mất gần hết máu luôn sẽ có ba hàng lập đó nếu bạn nào bắn chuẩn đó, các bạn sẽ giết được ba hàng ba cái headshot luôn đâu cái này là còn hơi uh, quá bất cẩn một tí nhưng không sao chúng ta đã hoàn thành dưới 5 phút khá là dễ và nếu các bạn nào cẩn thận hơn mình nếu như các bạn khi mà các bạn lên lầu á, mà các bạn không bị cái thằng núp trong tường kia bắn á, thì các bạn sẽ giữ được máu nhiều hơn là so với như thế này và nếu các bạn nào bắn chuẩn hơn và nếu mà cái cái chỗ đó không có cái barricade á, cái lúc mà còn một thằng đứng ngay đó thì các bạn sẽ dễ dàng ba thằng kia tới sẽ dễ dàng giết được nó hơn là so với khi mà có barricade và tụi nó đập ra các bạn nên cẩn thận hơn ok và mình sẽ quay trở lại với phần 8